有人！哎呦我的妈！这你别笑！哎！哎呦我的妈！ no, no. <laughs>

god. oh my You're oh my god. <laughs> <laughs> oh, <laughs> no, no, no, no. You're <laughs> 哎呦我的妈！哎呦我的妈！有人。哈哈哈 哎呦我的妈！哎呦我的妈！Oh no! Huh? Dito balik! Wow! Uy, ya. Makasih ya. Mm. Aduh. Cengah. Cengah. 何お前は夜你别笑！哎 <laughs> ってい